trọn vẹn Không buồn, không mong Con tin về những ngày cũ cũng chỉ ấm lấy cái vui trong lòng rồi một mình tự tập thành thói quen Vì em là cô gái nhỏ nhắn Đã quen sống với những khó khăn Quen sống với những buồn tuổi đường đời trong chân để ấp lo lắng Còn anh mãi mãi là thằng bé cả đời thở ơ Mọi điều may mắn thở ơ Tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặng